Xin chào anh em Vào sân chơi đá online trong trận này gặp một đối thủ có chỉ số cầu thủ ngang bằng Muốn thắng mình cũng đâu phải dễ mà anh em cùng theo dõi trận đấu